Nghỉ lần cuối trước khi leo nhé. Phải đảm bảo là không được quên gì đấy, vì giờ đã rất muộn rồi. Cậu quên gì à? Gì cơ? Không có gì. Cậu thấy khó chịu với Gulame à? Quên nó đi. Lẽ ra cậu nên nói trước với tớ. Sao nhân dịp này cậu không trở nên thân thiện hơn với cậu ta đi? Mang đủ đồ chưa? Rồi. Tớ xin lỗi. Tớ không còn sự lựa chọn nào khác. Đừng lo. Cậu chắc chứ? Tớ đã quen anh ấy được 4 năm rồi. Chuyến đi này sẽ làm cậu thay đổi. Sẽ ổn thôi mà. Tớ hứa đấy Mọi người chú ý này 20 phút nữa chúng ta sẽ tới nơi Cảnh vật ở đó rất thanh bình Dọc theo dãy Ranger Chúng ta sẽ đi qua một số nơi Nước thang lên thiên đường Đường Purgatory Đường tắt Andres Đặc biệt là cây cầu bộ hành dài nhất châu Âu Cầu Diver Và sau đó chúng ta sẽ tới những bậc thang Dẫn tới đoạn dây cáp treo được rồi, chúng ta có thể lái xe trong 4 giờ liền, sau đó dừng chân uống nước. Chụp ảnh nhé. Không, các cậu không có lựa chọn nào nữa đâu. Không, chụp ảnh nào. À, Nhanh nào, chụp ảnh nào. Fred, xin lỗi, cảm ơn. Tớ muốn đứng giữa. diễn viên Fanny Valetti, Johan Libri, Rafael Leggett cùng một số diễn viên khác. lắm Ôi không, mở cửa sổ ra đi Mở ra đi Cho tớ hút một hơi nào Cậu mua ở đâu vậy Lúc đợi các cậu ở ga Zagreb Croatia thật đẹp có dân cư. Đoán xem em tìm thấy gì này. Rất vui vì được gặp cậu. Không biết có nên nói với cậu không? Bạn trai cậu có vẻ ghen quá. Tớ sẽ quay trở lại Pháp. Thì sao? Hai người làm gì vậy? Đừng cụt rồi. Không. Có vấn đề gì à? Hình như là vậy. Chúng ta bị lừa rồi. Đợi đã, có lẽ không đâu. Fred, không được đâu. Hết đường rồi. Thậm chí còn không có thang lên. Ai cần biết chứ? Fred, quay lại đi. Tớ sẽ lên xem sao. này Cầm lấy dây này Bắt được rồi Fred nói có đường lên dạ vâng, Trên này tuyệt lắm Nếu các cậu không muốn đi Chúng ta sẽ quay lại Tớ sẽ đi dạ thôi vâng, Thú vị đấy nhỉ dạ Thật ngu ngốc ờ, Cùng lắm thì bọn tớ đưa cậu quay trở lại chứ gì Chloé Tùy anh thôi Bon, c'est parti Chúng ta leo thôi Ok, vamos Được rồi, leo lên đi Đi nào <laughs> Tớ ở dưới nhé Leo lên đi Leo đi nào Leo lên Cậu sẽ thấy tuyệt lắm Tốt cho cậu thôi nhưng Tiểu thư tôi lắm lỗi Tiếp tục đi Cậu sắp lên đến nơi rồi Tuyệt lắm Dùng tay phải của mình để leo lên cao hơn Karen đã nói với tớ Cậu ấy nói gì Về đứa bé ở bệnh viện và mọi thứ Tớ biết cậu đã làm hết sức có thể Cậu không ở đó Cậu làm sao biết được Mình vào vách đá Leo dần lên ừ, Chậm thôi Dùng chân ấy Đúng rồi Tốt lắm rồi. Tớ sẽ dẫn đường. Karin, ở bên cạnh lối. Chloe sẽ theo sau hai người. Kaoli Lome, cậu đi sau cùng nhé. Điều quan trọng là mọi người luôn bám cắp an toàn vào và không bao giờ có nhiều hơn hai người ở cùng một chỗ. Tất cả hiểu ý chứ? Vậy thì đi thôi. New Zealand, mọi thứ cũng gần giống như thế này. Khi nào cậu đi? Năm tới. Sau khi đến Australia, Canada và Xanh Bắc, tớ sẽ đi tới Caribbean. Còn cậu? Còn tùy thuộc vào vị trí của tớ. Cậu muốn bỏ công việc đó chứ? Tớ cũng chưa biết. ta sắp tới cây cầu rồi Cậu không sao chứ Ừ Trông anh xanh sao quá Lỗi, đưa cho tớ túi của cậu Từ giờ đường đi sẽ hiểm trở hơn đấy Đừng lo cho anh Tao đã được nghe nhiều về mày Được rồi Tất cả lên cả rồi chứ Nếu ai muốn quay trở lại Thì quyết định ngay bây giờ hoặc là không bao giờ Anh đi được chứ Anh đi được Lỗi Nếu cậu chóng mặt mọi người sẽ gặp lại cậu ở xe Tớ đi trước đây Tuyệt vời Thật tuyệt vời thích thôi. Tớ hứa đấy, tuyệt lắm. xuống. Không, Karen đợi đã. Đến với em. Tiến lên đi nào. Cậu sắp tới rồi Đừng có động vào tớ Tớ tự lo cho mình được chúng ta sẽ làm gì đây? Dạ. Tớ không biết. Dạ vâng. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Không còn sự lựa chọn nào khác. Chúng ta phải đi hết con đường này trước lúc trời tối. Em không hiểu là Chúng ta không để xuống được sao? Không, sẽ phải leo tiếp. Và chúng ta cũng không chuẩn bị đủ đồ cho việc này. Có phải đó là lối ra duy nhất? Đúng. Chính vì cậu và mọi người nên nông nỗi này. Hãy đưa mọi người ra khỏi nơi này đi. Thế cậu có cách nào không? Không ai bảo cậu cùng đi cả. Thôi đi. Sẽ ổn thôi. Sẽ tìm được cách thôi. Đừng có đổ lỗi cho nhau nữa. Nào, đi thôi. khỉ thật Sao vậy Bậc thang trên gãy rồi Có chuyện gì à Không có gì Không có gì lỗi Mọi việc tiến triển rất tốt lỗi cậu ổn chứ Bình tĩnh đi Thở đều nào Tất cả sẽ ổn thôi Trên đó thế nào Em nghĩ chúng ta sẽ làm được Em sẽ lên với anh được rồi Này lỗi lỗi nghe tớ này Sao Cậu là đồ nhát gan Sao cơ Dây cáp nhỏ gắn nó vào cái neo sắt Tớ không làm được Để tớ giúp cậu à. Thế Xong rồi Giờ cậu sẽ an toàn Giờ gắn vào đai áo của cậu Không, tớ không thể Bọn tớ sẽ kéo cậu lên Đừng cử động gì cả Được rồi Loic Anh ổn chứ Anh không sao chứ Chúng ta sẽ lên trên đó Rồi băng qua bằng dây cáp Vâng trông cậu mệt quá Thư giãn đi Và luôn nhớ rằng Đừng có động đậy Chậm thôi Không có bóc leo đâu Nếu anh ngã thì sao Anh không ngã đâu Nhanh lên Chúng ta không thể leo thẳng được Phải đi vòng qua vách đá này Thắt chặt dây vào Loic lỗi, cậu nhớ những gì Fred nói chứ? Nhìn tớ này, cậu nói với anh ta đi. Nghe này. lỗi, lỗi, đừng nắm chặt quá. lỗi, không sao đâu. lỗi, nhìn này, nhìn xem tớ cắn thế nào này. Nhìn đi, như vậy đó. Nó vỡ rồi, chẳng có gì ở đây cả. Nhanh lên nào. Chúng ta sẽ kéo cậu ta từ phía đằng kia. Được rồi. Giờ hãy đi qua cánh rừng. Sẽ nhanh hơn đấy. Cậu đang làm gì vậy? Cậu có thấy họ không? Loic, bình tĩnh đi. Theo anh. Chậm thôi, Fred. Em không thể theo kịp anh Nhanh lên nào Đưa tay cho em Cứ thế Đúng rồi Hãy để cho dây giữ anh Khỉ thật Bình tĩnh đi Không Sẽ ổn thôi Anh đã biết là nó bị đóng cửa Sao cơ Bình tĩnh nào Anh biết là con đường đã bị đóng Bình tĩnh nào anh điên rồi sao? Anh nghĩ là mọi thứ sẽ ổn thôi. Lois! Anh thật là tệ. Fred! Tớ sẽ cứu cậu. Thủy thật. Kéo một đầu ra kéo đi Tớ sẽ tóm được cậu Fred Fred hai xuống đấy Tớ xin cậu đấy Đi giúp họ đi Giúp nỗi ích đi Kulinami Nhanh lên Đi giúp họ đi Nhanh lên Trời ơi Đi đi Nhanh lên Đưa tay cho tớ Kéo tớ lên Nhìn tớ này Chúng ta sẽ rơi mất Nếu cậu không vùng vẫy nữa Chúng ta sẽ không rơi Cậu có tin tớ không Fred tĩnh lại Cứu anh Chloe Hãy nhìn anh Anh không thể nhìn thấy em Anh không tin thể cái này vào chắc là anh ấy ở đây chứ. Ừ. Có máu. sáng không? Tớ không có. Khỉ thật. Nó ở trong túi của anh và Fred đang cầm nó. Chuyện quái gì đây? Cậu sao thế? Đúng đấy, con đường đã bị đóng cửa và chẳng có gì ở đây cả. Tớ chắc rằng cậu ta đã biết điều đó. Được rồi, tối rồi. Chúng ta phải đi thôi. Fred sẽ tự tìm thấy chúng ta. Nếu anh ấy lạc mất rồi thì sao? Cậu chẳng quan tâm tới anh ấy gì cả. Chúng ta đã suýt chết ở đây. Ngay từ đầu cậu đã chẳng quan tâm đến ai rồi. Đúng đấy, tớ tới đây là vì Claire. Thôi đi. Chúng ta sẽ đi tìm Fred. Chấm hết. Fred. Fred. Fred. Ah! sao mình còn ở đây cơ chứ? Vậy mà cậu cũng hỏi được. Tớ cảnh cáo cậu, khi chúng ta xuống núi, cậu hãy quên Cole đi. Trừ khi Cole không quên được tớ. Ừ, đúng đấy. Thằng khốn. Nào, lại đây. Dừng lại. Dừng lại ngay. Có chuyện gì vậy? Cole. Cole. Cole. Cole, trả lời đi. Có nghe thấy bọn tớ không? chứ Chloe, cậu ở đâu? Karin, có chuyện gì vậy? Karin Cậu đang làm gì vậy? Cái gì đây? Chloe Tớ nhìn thấy cậu ấy rồi Gary Cậu ấy không sao chứ Cậu có ở bên cô ấy không Cậu ấy có bị thương không gì đi Tớ không sao Nhưng tớ không thể cử động được Giúp tớ Cậu phải đẩy cánh tay tớ lên Đợi chút Karen Karen nhìn tớ này Đẩy cánh tay tớ ra Ta sẽ tìm Fred, rồi tìm đường về nhà. Đừng lo. Có cọc ở khắp nơi. Đó là bẫy của một thợ săn. Tớ không hiểu. Họ săn gì ở đây chứ? Săn cái gì chứ? Karin, cậu có thể làm gì? Ừ, Karin, chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta cần được giúp đỡ. Karin. Không, không Karin. Nhìn tớ này. Karin, nhìn tớ này. Nghe tớ này. Cậu không được bỏ cuộc. Cố lên nào. Nhìn tớ này. Nhìn tớ này Mọi thứ sẽ ổn thôi Nghe này Chúng ta cùng hát nhé Chúng ta là những người trẻ tuổi Chúng ta là những người trẻ tuổi Chúng ta đầy sức sống Hãy luôn giữ cho răng mình Trắng và đẹp Hãy đi gặp những người bạn Hướng về họ Và luôn yêu đời được chứ? Được chưa? Tất cả chúng ta sẽ nắm vào sợi dây Rồi cùng đi dọc cánh rừng Được rồi, chúng ta sẽ làm vậy Được chứ? Tớ sẽ buộc dây lại Các cậu đi phía trước Nhớ luôn giữ cho dây căng Chúng ta đi cùng nhau Cẩn thận với những chỗ mình đi qua Karine Karine Karine Oh, qu'est-ce qui se passe Karine Je dis, hein Karine Karine Đừng ở đây nữa Đi thôi Đi thôi Không Karin Đi thôi ta nên làm gì đó Cô ấy sẽ chết vì lạnh mất Chúng ta phải tìm được dây cáp treo Đi thôi Chloe, đi nào Nào, đi nào lầm khi tới đây. Đi thôi. Stella Chúng ta không thể ở đây Chúng ta phải đi thôi Không có pháo sáng thì không thể đi được Chúng ta phải quay lại lấy chiếc ba lô Tớ không quay vào trong đó đâu Tớ sẽ đi sống một mình. Ai cơ? Tên thợ săn, hắn sống trong căn nhà này. Có rất nhiều đầu người, xác người ở khắp nơi. Cậu lấy được pháo sáng chưa? Ở trong này, đưa cho tớ. Tớ sẽ cầm nó. Đưa cho tớ. Đi nào Chloe, sao? Cậu ta không gặp may rồi Anh đã làm gì vậy? Hắn ta mắc kẹt trong đó rồi Anh là đồ ích kỷ Chloe Chloe Chloe Tỉnh lại đi Chloe Nhìn tớ này Chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây Đồng ý chứ Hãy cố gắng tự cởi trói cho mình Tớ sắp mở được rồi Tiếp tục đi nào Chloe, hắn sẽ quay trở lại. Chúng ta phải tìm thấy cáp treo. Cầm lấy. Chúng ta cần phải tìm lỗi. tay cho tớ. Chloe nắm lấy anh. Chloe. Đưa tay cho tớ. Nắm lấy. Cả tay kia nữa. Bắt được rồi. Kéo lên đi. Cố lên nào. Loic. Kéo lên đi nào. không? Chloe, tớ không thể giữ chặt hơn được nữa. Không, đừng thả tay ra. Không, không. thể của Loic Rivelic được tìm thấy ở chân núi Veliki trong dãy Rinzak. Chloe Lemberg, Karin Dupre, Gulilomi Frod vẫn mất tích. Anton Jomarek bị bắt cóc khi mới 5 tuổi, chưa bao giờ được tìm thấy. Cho tới nay đã có 3.270 người mất tích đầy bí ẩn ở vùng Balkan.